Và để không làm mất nhiều thời gian nữa thì thầy Duy cùng các em sẽ nghiên cứu phần đầu tiên đó là phần tính chất vật lý, trạng thái tự nhiên và ứng dụng của các nguyên tố nhóm halogen. Đây sẽ là một phần khá là thú vị Vì thế nên thầy trò chúng ta sẽ cùng điểm qua về các cái mục này Nó sẽ thể hiện như thế nào thở thông qua mỗi đơn chất cũng như hợp chất chứa các nguyên tố halogen các em nhé À, thứ nhất là đối với fluor thì đây được coi là cái nguyên tố halogen đầu tiên và nó là nguyên tố halogen mạnh nhất cũng như là có tính oxy hóa mạnh nhất ở trong bảng hệ thống tuần hoàn. À, fluor thì là một chất khí này, nó có màu lục nhạt và cực kỳ độc. Fluor là chất khí có màu lục nhạt và cực kỳ độc. Đấy chưa? Cực kỳ độc. Thế thì cái màu lục nhạt và thể khí này thì nó sẽ tồn tại ở điều kiện thường. Đấy trạng thái tự nhiên của flo thì flo do là nó có đặc tính oxy hóa rất là mạnh và cái thứ hai nữa là uh, cái flo này thì nó uh, dễ dàng thể hiện được tính oxy hóa thông qua là cái việc phản ứng với các chất khác ở trong tự nhiên do vậy thì nó sẽ không tồn tại trong tự nhiên ở dạng là F2 được chưa? Nó không tồn tại ở dạng đơn chất nữa mà nó chỉ tồn tại ở dạng hợp chất thôi. Thì nếu như có câu hỏi có liên quan là vì sao thì chúng ta nhớ này, không một nguyên tố nào tồn tại ở dạng hợp uh, đơn chất nếu như nó có khả năng phản ứng được với các chất khác dễ dàng. Được chưa các em? Ví dụ như là flo chẳng hạn nhé. Flo thì có tính oxy hóa rất là mạnh nên là nếu như ở trong môi trường của chúng ta mà có các chất khử thì ngay lập tức nó sẽ phản ứng được luôn và khi phản ứng như vậy thì nó sẽ tồn tại cái hợp chất này ở trong hợp chất. Được chưa nhỉ? À, hợp chất flo có trong men răng của người và động vật và trong lá có một số loại cây. Trong men răng của người và động vật và trong lá có một số loại cây. Thì trong lá của một số loại cây thì flor này nó có một cái cái chữ lượng rất là hạn chế, chữ lượng rất hạn chế. Ở trong một số chương trình quảng cáo chúng ta biết được rằng là uh, tăng flor cho răng là để ngăn chặn cái việc sâu răng đúng không nhỉ? tăng floor để ngăn chặn sâu răng thì nếu như chúng ta tìm hiểu sâu thì nó có cơ sở hết chứ không phải là một cách vu vơ răng chúng ta có rất nhiều lớp răng chúng ta có rất nhiều lớp và khi chúng ta thực hiện quá trình ăn này chúng ta thực hiện các quá trình uh, nhai được chưa nhỉ thì chẳng à, mấy chốc thì răng của chúng ta sẽ bị bào mòn đi bởi vì khi chúng ta hoạt động như thế vậy thì cái bề mặt của răng nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều và để cho đảm bảo răng nó không bị mài mòn đi thì chúng ta cần phải cung cấp cái lượng lo vào. Và lượng cung cấp lo ở đây chúng ta có rất nhiều cách. Cách thứ nhất chúng ta có thể thêm flo vào bằng cách là chúng ta sử dụng các loại thuốc đánh răng mà